Lấy chồng hơn 5 năm nay, khó khăn lắm, vợ chồng tôi mới để dành được chút tiền mà xây cho mình căn nhà. Lúc đầu thì hy vọng ngôi nhà này sẽ mang lại cho gia đình tiếng cười. Không ngờ bây giờ, chỉ nghĩ đến nơi mình đang ở, tôi cũng ứa nước mắt. Khu của tôi ở xung quanh đều là những gia đình có tri thức. Khi mới đến ở, chúng tôi được gia đình hàng xóm giúp đỡ rất nhiều. Nhà ấy chỉ có hai mẹ con, vợ chồng họ bỏ nhau đã lâu. Sau ly hôn, cậu con trai được mẹ toàn quyền nuôi dưỡng. Tôi cũng là mẹ nên hiểu sự vất vả khi làm một bà mẹ đơn thân, vì thế tôi luôn tìm cách giúp đỡ họ trong khả năng của mình. Nhờ vậy mà tôi và cô hàng xóm trở thành chị em thân thiết của nhau. Nói chuẩn xác thì chính lòng trắc ẩn của tôi đã hại chết tôi đấy. Đặc thù công việc của tôi là thường xuyên phải đi công tác. Mỗi lần tôi đi công tác, cô hàng xóm lại đi đón con giúp tôi, thậm chí cô ấy còn tắm cho bọn trẻ nhà tôi. Tôi vẫn vô tư chẳng mảy may nghĩ ngợi gì, chỉ nghĩ đơn giản vì tôi giúp đỡ nhiều nên cô ta mới tìm cách để trả ơn tôi mà thôi. Thấy tôi quá tin người, mẹ đẻ của tôi liền cảnh báo, bà nói tôi làm vậy là đang trao chồng cho người khác. Lúc đó tôi còn cho rằng mẹ tôi đã quá đa nghi rồi, nhưng những gì mẹ tôi lo no sợ là thật và sự thật nào rồi cũng được phơi bày, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Chuyện chồng tôi ngoại tình cũng vậy. Hôm ấy là sinh nhật của chồng tôi, tôi đã sớm chuẩn bị một món quà đặc biệt cho chồng. Tối ấy, tôi đưa bọn trẻ về nhà bà nội để vợ chồng có không gian riêng tư bên nhau. Nhìn thấy tôi trong bộ đồ ngủ quyến rũ, chồng tôi liền kéo vợ vào phòng ngủ ngay lập tức. Đang vui vẻ trên giường, chiếc giường của vợ chồng tôi bỗng sập xuống. Chúng tôi phải dậy để lắp lại giường Trong lúc cú xuống để lắp thang giường Tôi vô tình thấy một chiếc áo ngực dưới gầm giường Lôi chiếc áo ấy lên Tôi chóng váng khi nhận ra đó là áo ngực của cô hàng xóm nhà mình Bởi ngày nào tôi cũng vơi quần áo ngay cạnh dây phơi nhà cô ta Bỗng dưng chiếc áo ngực của cô ta lại chiếm trệ trong nhà tôi Chẳng cần nói ra thì tôi cũng hiểu cô ta đã làm gì với chồng tôi rồi ngay khi phát hiện chuyện này